À, xin chào mọi người nhé à, hôm nay thì à, em cũng à, chia sẻ một vài cái, cái kinh nghiệm à, à, của mình làm việc ví dụ như cả cái trường hợp à, nhà mình có wifi nhưng mà wifi lại không kết nối được internet tức là nó có sóng đầy căng nhưng mà không à, kết nối được internet thì mình có những cái hướng khắc phục à, xử lý sự cố như thế nào uhm, à, và cả cái hướng để mình có thể tự khắc phục ở nhà của mình à, được mà không cần phải mình phải đưa cái wifi của mình đi ra ngoài thờ kiểm tra ha thì ví dụ như ở đây em đã có cái wifi tepelin ha thì à, những cái nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mà cái wifi của mình sóng đầy căng mà mà lại à, không vào internet được ha thì à, có rất là nhiều nguyên nhân ha nhưng có một số cái nguyên nhân nó thường nó hay phổ biến là là là wifi à, có sóng nhưng mà không vào internet được cái nguyên nhân thứ nhất á là cái dây cắm mạng này là mình kết nối từ cái wifi chủ tức là cái cục à, của bên Viettel hay bên VNPT FPT gì đó ha vào cái cục này à, là cái đoạn dây này nó bị lỗi tức là thông thường nhà mình kéo một cái đoạn dây nó rất là dài không xài thời gian lâu chẳng hạn á là cái dây nó bị đứt hoặc là các cái điểm tiếp xúc này nó bị rỉ sét á nên là nó nó sẽ à, không nhận tín hiệu được tuy rằng là mình thấy là cái sóng nó nó nó có có sóng nhưng sóng là do cái cái này nó hiển thị ra thôi nhưng mà không có tín hiệu internet thì với trường hợp này thì mình lấy một cái đoàn dây ngắn ngắn đó, hoặc là ở trong cái cục như thế này thường có một cái đoàn dây đi kèm ngắn như thế này thì mình lấy cái này mình đấu trực tiếp từ cái cục wifi của nhà mạng Viettel hoặc FPT vào cái cục này vào cục này thì để xem cái đoạn dây dài của nhà mình có bị lỗi hay không à, thì thông thường như lấy những đoạn dây này thì mình đấu thì nó sẽ chắc chắn hơn là trường hợp thứ nhất là cái cục wifi của nhà mình như vậy trường hợp thứ hai á là cái dây nhà mình ok rồi nhưng mà do nhà mình có nhiều người xài nhiều cục wifi ví dụ nhà mình xài này cho hàng xóm kéo xài rồi là hoặc là nhà mình xài hai ba cục chẳng hạn thì có hiện trường là nó phải trùng địa chỉ IP giữa các cái cục wifi này với cái cục chính của nhà mạng là của bên Viettel FPT VNPT gì đó nó bị trùng địa chỉ IP của cục uh, wifi với cái cục chính thì để trường hợp này theo khắc phục trường hợp này thì mình phải thay đổi địa chỉ IP của từng cục ví dụ nhà mình có lắp 10 cục thì mỗi cục mình sẽ đặt một cái địa chỉ IP khác nhau ví dụ cục này mình đặt là 192.168.5.1 cục kế tiếp là 192.168.6.1 cục kế tiếp là .7.8.9.10 như vậy đó thì cử 10 cái địa chỉ nó khác nhau thì nó sẽ không bị trùng nhau còn nếu để mặc định như vậy á thì mỗi cái cục như thế này nó cũng để là 1 1 thứ hai là nhiều khi cục này gắn qua cục kia thì nó sẽ sẽ sẽ dễ bị trùng nhau trùng địa chỉ IP á, nên mỗi cục mình phải thay đổi một địa chỉ IP thì mình sẽ ờ, làm những cái video hướng dẫn về cách thay đổi các cái địa chỉ IP cho cái cục này à, là trường hợp thứ hai là nó là trùng cái địa chỉ IP trường hợp thứ nhất đó, là có thể do cái giặt dây cắm của mình nó bị lỗi trường hợp thứ hai là là nó sẽ bị trùng địa chỉ IP trường hợp thứ ba là mình xài cục này lâu ngày quá thứ nhất nó nóng thứ hai nó đơ ờ, nó nó bị đỡ thì thì mình nên cài đặt lại và reset tay cho nó reset lại thì ở mỗi cục wifi thông thường có một cái nút reset như thế này đó thì cái cục này cũng có cục uh, tenda này cũng có ha thì thông thường cục nào nó cũng có một cái nút reset thì mình nhấn và mình reset mình cắm điện vào nhé nhớ cắm điện á và mình nhấn giữ lúc nào mình thấy có mấy cái dải đèn này là nó tự động nó sáng nó tắt mình giữ vào khoảng cỡ 30 giây hoặc hoặc 30 giây á thì lúc đó mình reset lại từ đầu Rồi, reset lại từ đầu thì à, mình sẽ đặt lại tên và mật khẩu lại từ đầu à, để cho nó, nó nó nó thiết bị nó chạy nó sẽ ổn định hơn và đồng thời mình mình à, còn đồng thời đối với như các cái wifi mà wifi của nhà mạng cung cấp á là của cục uh, của viên Viettel VNPT hay của FPT cung cấp á thì bạn cũng có thể uh, khắc phục uh, cái vấn đề mà không kết nối internet được ví dụ như bạn uh, có thể bạn rút điện ra khoảng cỡ uh, 5 phút bạn cắm lại chẳng hạn nhưng mà nếu mà những cái trường hợp đó thì có bên nhà mạng xử lý cho mình rồi ha rồi um, còn cái vấn đề đa phần là mình xử lý ở cái cục ờ, bắt ra từ cục đó thôi còn cục đó thì ờ, nếu mà trường hợp mà đứt dây đứt đồ thì phải có bên nhà mạng mới làm được ha còn mình không thể tự làm được là mình chỉ xử lý xử lý những cái cục mà mình gắn sau nên thấy thế này thôi đó là trường hợp có thể là do dây hoặc là do ờ, cái cục wifi nó bị chạy đơ đơ quá thì mình làm những cái hướng khắc phục là như vậy ha rồi à, đó là những cái à, cơ bản mà mình chia sẻ để à, các bạn có thể ở nhà từ có thể khắc phục được nhiều khi nhiều khi ở đây là bạn có một cục wifi như thế này ha bạn sai cục wifi này là bạn kéo từ cục chính về rồi sau đó bạn này cho hàng xóm cắm từ cục này qua cục kia của bạn nữa Đấy, qua một cái cục nữa của bạn đây nữa thì có nghĩa là hai ba cục wifi nối tiếp như thế này á là thông thường nó sẽ bị trùng địa chỉ IP và nó sẽ không xài được lúc thằng này có thằng kia nghỉ lúc thằng này kia có thằng này nghỉ vậy đó thì cái này mình cũng cần phải đổi lại địa chỉ IP cho nó à, trùng địa chỉ IP hoặc là do các cái thiết bị dây cắm của mình nó bị lâu ngày nó bị oxy hóa nó bị gãy ấy, thì mình à, lấy một cái dây khác mình à, test thử cho nó và mình reset mình cài đặt lại từ đầu mình cắm trực tiếp vào cục chính ấy, là mình test như vậy là rất là chắc chắn ha rồi ok cảm ơn tất cả mọi người nhé mọi người à, nếu mà cảm thấy là à, hay thì có thể đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có thể à, mình chia sẻ nhiều cái kiến thức mà mình làm nghề bao nhiêu năm á thì mình sẽ chia sẻ trên cái, ờ, kênh vi tính văn cường này à, cảm ơn tất cả mọi người nhé xin chào mọi người